Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Ngọc tập động tác bằng cổ tay. Với động tác này chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Chúng ta sẽ tập phần chân trước. Chúng ta sẽ bước nhịp đều và đi thành hình vuông. Chúng ta sẽ bước sang trái trước. Bắt đầu. 1 2 3 4. Chúng ta sẽ bước lên bằng chân trái. 5 6 7 8. Chúng ta bước ngược lại bên phải. và chúng ta sẽ lùi bằng chân phải 5 6 7 8 chúng ta sẽ tập phần tay hai tay chúng ta đan lại với nhau đưa ra trước hai nhịp 1 2 và vặn ngược lại hai nhịp 3 4 chúng ta sẽ đưa lên trời 4 nhịp 5 6 7 8 Bây giờ Ngọc xin mời các bạn hãy cùng Ngọc kết hợp giữa động tác tay và động tác chân bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Sau đây các bạn cùng vang tập động tác gập bụng Nhịp thứ nhất bước lưng trái, hai tay chống hông. Nhịp thứ hai, gập người xuống, hai tay chạm vào đầu gối. Nhịp thứ ba, tay trái chạm vào mũi chân, tay phải đưa lên. Nhịp thứ tư, về vị trí cũ. Và tương tự như vậy, ta làm bên phải. một hai ba bốn Và ta làm như vậy hai lần tám nhịp. một hai ba bốn năm 6 7 8 Sau đây Ngọc Tiên sẽ hướng dẫn cho các bạn động tác toàn thân